các bạn à, lại là mình đây thì mình muốn ờ, chia sẻ với các bạn về cái vụ án của ờ, chị Nguyễn Phương Hằng đó các bạn hiện tại là đang ờ, bị tạm giam mà gia hạn tạm giam cũng nhiều đó các bạn thì không biết là mà không biết là cái vụ án này nó có đặc biệt nghiêm trọng lắm hay không chứ theo mình đó là cái vụ án này rất là bình thường các bạn vụ án này chỉ là những cái người gọi là đàn bà chửi lộn với nhau trên mạng thôi chửi lộn chửi lộn với nhau nhưng mà chửi lộn trên mạng dẫn đến là nhiều người biết thôi chứ không có cái gì gì mà nó nó ghê gớm hết các bạn rất là bình thường hai bên chữ qua chữ lại rất là bình thường không có gì mà phải mà mà, mà căng thẳng mà phải ờ, mất thời gian để điều tra hay là phải như thế nào hết cái vụ án này là một việc nhỏ nó không phải nó không ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới hết nó cũng không ảnh hưởng tới giá dầu giá xăng nó không ảnh hưởng đến nền chính trị Việt Nam nó cũng không ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam nó cũng không ảnh hưởng đến sức nhập khẩu của Việt Nam và đặc biệt là nó cũng không ảnh hưởng đến công việc của các bạn các bạn vẫn đi làm bình thường không ai bị đuổi việc hết và công ty cũng không có phá sản nó không phải là đại dịch covid 19 hay đó không phải là một cái gì rất là ghê gớm hay nó cũng không phải là một cái vụ án mà gọi là trọng án giống như là ma túy hay là giết người mang gỡ giấu xác à, tạo hiện trường giả rồi mất hết à, gọi là cái gì bằng chứng hay nhân chứng gì đó để mà phải tốn nhiều thời gian để mà phải điều tra à, truy xét các đối tượng chẳng hạn nó không có phải giống như vậy các bạn nó chỉ là một chuyện chửi lộn nhau trên mạng và có ghi hình có livestream có video hết tải về xong ai chữ ai làm gì xử rẹt rẹt rẹt là xong ngay không có cái gì mà <laughs> ai bị chữ nhiều hay là ai bị tổn thương nhiều thì xử hay gì đó là xong nó không phải nó mà mình thấy sao mà điều tra nó hơi hơi lâu mình cũng có nhiều cái thắc mắc không biết là uh, nó là như thế nào để mà mất cái thời gian như vậy người bị chửi và người chửi vẫn còn đó không ai chạy trốn hết video cũng còn đó bằng chứng tan chứng gì cũng còn gành gành đó móc ra coi xử cái rẹt là xong ai bị hại ai là bị bị chửi ai là người chửi kéo cái dao ra là xử rẹt rẹt chứ không phải là một cái vụ trọng án mà để mà mất thời gian hoặc là cũng không phải là cái vụ gì mà để mà quan tâm cho nó nó sâu sắc hết các bạn ừ, thì là à, mà phải là ví dụ như giết người mà nhiều uh, giết người giả mang mà giết nhiều người rồi uh, giấu hung khí tạo hiện trường giả hay là cướp ngân hàng hay là uh, cái gì đó mà nó ảnh hưởng lớn trong xã hội nó không ảnh hưởng gì lớn trong xã hội hết nó cũng không ảnh hưởng tới đồng bào miền Trung luôn đó đồng bào miền Trung lũ lụt ví dụ ai có đồng hảo tâm thì người ta cho không thì thôi chứ không không phải là qua cái vụ này là không ai cho à, đồng bào miền Trung đồng bào miền Trung bị thất thu chẳng hạn không có luôn cũng không ảnh hưởng gì hết công việc kiếm ăn hàng ngày các bạn vẫn đi làm bình thường công ty không có phá sản kinh tế vẫn là bình thường không ảnh hưởng tới giá dầu giá cơm giá thuốc men hay là cái gì cả nó nhiều nhiều khi ở Việt Nam cũng không hiểu được mấy câu chuyện nhiều cái vụ án mình thấy sao nó nó lu bu nó uh, giống như là chuyện nhỏ mà làm giống như là chuyện lớn rồi cái chuyện gì tùm lum hết các bạn nó không có đúng giống như thực tế xã hội để mà người một cái người bình thường người ta suy nghĩ ra à người ta thấy vụ đó vụ như trọng điểm ví dụ như là cái vụ mà 40 người Campuchia đó nó cũng là một vụ trọng điểm tại sao tại vì người ta di vượt biên trái phép rồi sau đó người ta bay ba lội xong về nước mà vượt biên trái phép ai là người đưa đi đưa đi như thế nào tiền bạc ra làm sao cái đó mất thời gian để điều tra mất thời gian để nghiên cứu rồi bên kia chủ là ai hay là cái gì mất thời gian rồi phải phối hợp bên kia mất thời gian ok cái đó mình chấp nhận đồng ý và đó cũng là một ờ, cái cái đó là nó còn ảnh hưởng đến xã hội hơn nữa tại vì buôn bán người nó nguy hiểm hơn ờ, hơn nữa chứ không có còn, còn cái chuyện mà của cái chị Nguyễn Phương Hằng nó rất là dễ nó rất là đơn giản mấy các bạn mà đi ra ngoài chợ đó, người ta chửi nhau hì hì ở ngoài đó đó nhưng mà người ta chửi nhau ở dưới đất thôi có nghĩa là người ta không có đem lên trên mạng còn nếu mà đem lên mạng là là là là, nhiều người biết đến thôi chỉ vậy thôi đơn giản vậy thôi chứ không có cái gì mà ảnh hưởng cũng không ảnh hưởng tới cái ghế của cái ông nào của ông của ông của một cái ông quan chức nào hết chẳng ảnh hưởng gì tới ai cả mà nó được lợi hơn được lợi là gì biết được thằng cha kia là là chị bệnh à, trao dõi dần yên là chị bệnh không có không không không có, không có biết chị bệnh mà đi chị bệnh à, rồi thứ hai nữa là hoài linh à, ngâm tiền và thứ ba nữa là những cái người sau này làm à, từ thiện thì họ biết mình phải tự chủ tự chủ động minh bạch hơn chỉ có chỉ cái gì thôi đơn giản thôi còn ví dụ như có chửi cái người nào mà người đó bị ảnh hưởng gì đó thì kéo ra hai bên kéo ra video còn đó kéo ra rồi sự trẹt trẹt rồi kết thúc mình không binh ai hết ai có tội thì phải bị xử nhưng mà mình cảm thấy sao nó bị kéo dài mà giống như làm cho dư luận người ta nghĩ rằng đây là một cái vụ trọng án một vụ án ghê gớm người ta trông chờ vào cái cái, cái, cái phiên xét xử này rất là ghê gớm nó còn hơn cái vụ mà em bé mà bị hai vợ chồng kia đánh nữa chết đánh tới chết nữa à, cái vụ ờ, gì ghẻ đó cái vụ đó mới lại vụ cho chọn chọn trọng án đó tại vì sao video đôi khi bị mất rồi này kia nọ à, rồi à, ảnh hưởng tới trẻ em bạo lực trẻ em nó là ảnh hưởng còn cái cái cái, cái của chị Nguyên Hằng cái chỉ là ảnh hưởng giữa hai người đến hai người thôi cái người bị chửi và cái người chửi thôi chỉ ảnh hưởng hai cái người đó thôi mà xui là bên kia là là là ca sĩ gì nghệ sĩ hà nổi tiếng được nhiều người biết đến thôi chứ còn chứ còn không có phải là nó ảnh hưởng mà nó lan tỏa còn ví dụ như trẻ em á thì nó ảnh hưởng tại vì đó là trẻ em ảnh hưởng toàn bộ trẻ em ví dụ như mình mình tha cho cái người trẻ em à, tha cho cái cô gì ghẻ đó thì sau này thằng khác nó đập trẻ em nó sẽ ảnh hưởng đến trẻ em nó sẽ ảnh hưởng rộng hơn còn cái kia là chỉ hai người chửi với nhau thôi còn hàng khác không liên quan sẽ không bị chửi chỉ vậy thôi chứ đâu phải là lên mạng chửi hết từ a tới z đâu các bạn có nghĩa là lên mạng gặp ai cũng chửi nếu mà gặp ai cũng chửi thì đó mới là một cái vụ án mà được quan tâm tại vì sao ai cũng chửi ai cũng bị chửi hết đó. còn những cái người nào có liên quan chửi qua chửi lợi có liên quan thì người ta mới chửi như tôi có ai chửi đâu nó chẳng hạn gì đó. nhiều lúc mình cảm thấy làm quá vấn đề nhất là mấy thằng báo nhất là mấy thằng viết báo kìa các bạn nó làm quá vấn đề rồi điều tra làm rõ đồng phạm này nọ kia abc làm gì đâu bao nhiêu người livestream có ghi hình hết trơn bằng chứng có thẳng rồi cái gì à, người cũng có sẵn không ai chạy trốn hết phải mà ví dụ như ừ cướp giết xong bỏ trốn giống như tướng khỉ ngày xưa giết chết bỏ trốn nguy hiểm đem theo súng không tìm được phải mất nhiều lùng ờ, nhiều ngày điều tra tung tích rồi coi đi đâu về đâu như thế nào môi thằng đó ra thì nó mới gọi là một cái gì đó nó ly kỳ mà phải để mất thời gian để phải động não để phải xử xử ờ, xử xử án còn cái này đâu có gì đâu mất thời gian các bạn không có gì mất thời gian hết hai bên chửi qua chửi lợi mà mình khẳng định lại đây là một cái vụ án rất là nhỏ không hề ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới cũng không ảnh hưởng tới biển đông không ảnh hưởng tới ờ, kinh tế Việt Nam không ảnh hưởng tới việc làm của các bạn không ảnh hưởng tới sức nhập khẩu không ảnh hưởng gì cả cũng không ảnh hưởng gì tới đời sống của mình luôn mình xem giống như đó là một cái một cái vụ án rồi rảnh thì xem không rảnh thì thôi chứ không ảnh hưởng gì chứ không phải là bắt buộc phải xem để mất thời gian bỏ việc làm đó cho nên là đâu có gì đâu mà ghê gớm mà à, nó lâu các bạn thấy cái vụ án à, tỉnh thất bồng lai không nó rất rõ ràng và đem ra xử rẹt rẹt trong vòng một hai ngày kết thúc vấn đề luôn không còn cái gì để bàn cãi hết không còn cái gì mà phải gọi là nghiêm trọng còn cái vụ án mà dụ như cái vụ án gì hồi xưa bưu điện à, dôi lá gì đó à, giết à, ở bên à, mấy cô nhân viên bưu điện đó là bằng chứng giả đó bằng chứng không phải là giả mà đi mua về đâu đó, đó. nghĩa là đó là một dáng gây go phức tạp mất bằng chứng này nọ kia không có đủ chứng cớ hay là cái gì đó thì mới gọi là lâu còn cái này mình thấy nó rất đơn giản chỉ là hai người với hai người chạy lộn chữ lộn với nhau thôi và cái việc này rất là xảy ra hàng ngày sẵn ra hàng ngày nhưng mà xui cái vụ này là vụ trên mạng cho nên mọi người biết đến thôi chứ không có gì ở ngoài chợ, ở ngoài chợ nó chửi nhau còn gấp trăm lần gấp trăm lần cái cái cái cái cái, cái chữ lộn của cái cái chị Nguyễn Phương Hằng thậm chí là nó còn cầm dao nó gượt nhau các bạn thấy cái mới đây có cái hai ông tài xế sách gựa đấy không chưa có chửi luôn nữa là nó đã sách gựa rồi đó cho nên nó không cái mình thấy cái vụ này nó không có gì mà quan trọng à, mà nhiều người à, báo hay là bên công an làm cho cái vụ án này nó phức tạp ra chứ không có chứ không có thật sự nó không có phức tạp nó phức tạp bởi vì thật sự là mà nói là những cái người mà ảnh hưởng bị bị trong cái vụ án này giống như ờ, bên phía ca sĩ nghệ sĩ hay là, hay là chị Nguyễn Hằng là những cái người mà người ta dám làm dám chơi đó có nghĩa là người ta không có bỏ chạy à, nó không có trốn còn ví dụ như cái cướp hay là diệp đồ gì đó nó sợ nó trốn nó, nó là vô danh tiểu tốt nó sợ nó đi trốn hay gì đó thì mới khó phải, phải đi chích lục chích tìm uh, camera đường này phố kia abc hỏi người dân này kia nhận diện này kia đó còn cái này nó gõ như ban ngày à, cho nên là mình tại vì mình thấy gia hạn rồi lại gia hạn rồi lại gia hạn cho nên là mình cảm thấy là là rồi sau đó báo trực tiếp lên này nọ kia làm cho cái vụ án này nó làm nó phức tạp cho nên mình hy vọng là cái video này sẽ giải tỏ được cho các bạn hiểu là đây là cái vụ án rất là bình thường giữa hai thằng người chữ lộn với nhau trên mạng thì thôi không ảnh hưởng gì tới chén cơm bên áo của chúng ta và cũng không ảnh hưởng gì hết mà nếu mà sau cái gia hạn này mà gia hạn nữa thì thôi mình cũng bó tay chấm canh không biết đường đâu mà giải thích với các bạn luôn xin cảm ơn và các bạn đã lắng nghe thì à, nếu các bạn có ý kiến gì các bạn cứ à, bình luận phía dưới video xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn